quay quay lên thì à, con quay này quay à, luôn bộ đó thì ai muốn coi thôi ok rồi mấy anh chị có diện à, hiện diện có mặt hôm nay rất là cảm ơn các chị gì cũng rất quan hỷ cha mẹ rất là vui hồi nãy lúc mình khấn ở đây á thì thấy bầu trời nó cũng yên tĩnh lại không cả dạng dạng chư thiên với chư Phật ở đây nè có cha mẹ nữa mà ở ngoài tất cả các thành phố của quả địa cầu này cũng cùng hướng về đây nữa đây là lời của để xin lỗi cho Trúc Long vừa mới báo cáo thì cái gì đang à, đông lắm không phải chỉ chỗ mình đây có thể hàng tỷ tỷ chư thiên luôn cũng cùng về hướng này các vong linh ở cái tất cả các nước khác họ cũng có cảm nhận họ cũng quay về hướng này tại cha mẹ đang hiện diện ở đây thì chỉ có hồi nãy thái tử xin lỗi à, mấy vị hộ pháp của à, thái tử thái tử quên mời cho nên ông đứng ở ngoài cổng nên bây giờ mời thì mấy vị cũng đang đứng đây chứ không phải chỉ người phàm mình có nhiều đầy đầu thì ở trên rất là vui thì à, mình à, như đây mình cũng có cái à, cái cộng nghiệp để mà giải cái chiến tranh thứ ba ở vùng biển đông cái này gọi là lễ tế trời và các sinh sỏ chư Phật cũng giống như mình nộp đơn lên Liên Hiệp Quốc vậy là có thể ngày mai là mình sẽ không còn đau thương chết chóc nữa mà nếu mình không làm cái này cái này là cũng ở trên chưa làm mấy gì cũng còn đang đứng ở đây là vui lắm tất cả các môn phái tất cả các giáo chủ và tín đồ của họ cũng như Mohammed thì ông cũng có những vị thánh và ông cũng đang về hướng này luôn những người mà không có mời ở đây ở bên nước ờ, bên kia người ta cũng hướng về đó là lời của hồi nãy mấy chị vị nói chứ không phải chỉ mình đây dòng linh cũng vậy hai buổi lễ từ năm 2018 có một buổi lễ từ thay đổi chiến tranh quân tử thành Covid buổi lễ hôm nay chiến tranh thứ ba có thể chết hàng tỷ tỷ người mình có thể thay đổi là nhờ ở đây tại cái nghiệp là do con người của mình toàn địa cầu mình tạo ra một đống nghiệp thì thành ra mình mới có nạn tai và bệnh tật còn hôm nay mình làm cái này là tự mình giảm nghiệp kiệt thay mặt cho tất cả nhân loại trên quả địa cầu này để mình làm giảm cái nghiệp xuống sinh chư Phật các chư vị không có phải là phạt mình đó là tự mình làm hết ước chi tất cả những người ở đây có thiền nhẫn thông á, hiểu việc nói gì còn giờ thì cứ như nói nghe gió thổi bay không nhưng mà trên lời nói là không phải các cái vị vị phạt mà ở thế gian địa cầu để tạo ra đó là thế gian địa cầu tạo ra thì ờ, thì khi mà kiện mang sát phàm thì kiệt cũng là người phàm để mà đại diện cho người phàm nộp cái đơn xin chư Phật xin cha mẹ hồi nãy có thiện ờ, chư Phật cũng đang ở đây rất là đông rất là vui rất là linh đình nó cũng giống một ngày đại hội ờ, Liên Hợp Quốc vậy đó tiên á mình à, mình mình tu Phật thì mình phải có lòng tin đúng không quý vị đừng tin kiệt cái tin cái cảm nhận hiện giờ này mỗi người có cảm nhận nãy giờ mình thấy mình sao tại vì chư thiên ở đây á, là destiny hết tất cả những người có hiện hữu ở đây rồi ở dưới núi nãy mình đang bực bội chứ ví dụ mình đang đói bụng đi mình thấy bớt đói nè đó là điển điển điển thanh đó của chi vị về đây chứ đừng tin kiệt bây giờ kiệt nói cỡ nào á khi người ta không tin cũng sẽ không tin còn người mà đã tin thì không cần nói cũng tin kiệt nói cái buổi lễ này tất cả toàn địa cầu này những cái ờ, tỉnh những cái thành của bên Âu Châu hay là bên Ấn Độ mà những vị thánh những vị thần ở, ở đó mà không có được mời về ở đây á họ cũng hướng về đây tức là họ biết nhưng ờ, ờ, và những dòng linh biết ý việc nói là những cái chúng sanh đó chứ không phải việc nói là người phàm người phàm sao biết người phàm là ngủ thú đồng chứ họ là con chó đầu thai họ vô minh nó họ đâu có biết những người đang có mặt ở đây là có đại phước nghe những gì kiệt khấn hồi nãy giống như ông thầy tây tạng hồi nãy ổng thờ thấy phật thấy thấy mẹ gì là phật mẫu nhưng mà ổng không có cái lực nói chuyện ổng chỉ nhìn thấy thôi nhưng mà tất cả những siêu hòa thượng ở đây cả ngày à, ngày Đạt Ma là Phật thì mình không nói những cái gì mà gọi là tu á, mà thành Rinpoche á, là họ cũng như mình thôi à nếu mà vô gai một đời mà hạ thủ công phu cũng sẽ có mở thần thông như ngài nhưng mà mở đến độ nào ngài chỉ có nhìn thấy nhưng ngài chưa có tiếp cận được cho nên ngài chỉ biết thấy kiệt có bảy dòng hầu an rồi thấy mấy ông rồng của kiệt bay vòng vòng ổng chỉ biết vậy thôi à ổng cũng chả có biết kiệt là ai nữa trừ khi kiệt nói hoặc là có có chữ ấn tổ bố vậy à. cái đó đó mấy cái đó không phải kiệt không mà ai dám làm cái lễ này đâu mấy hòa thượng lớn cũng chưa chắc à, có đủ lực làm cái này kiệt làm à không tin hỏi ổng à cả ngày nãy nghề làm này nghề không dám làm làm lơ mơ là mấy gì quýnh một cái là chết đi. áo đen gì đó, cũng có khác hơn áo à, áo vàng nhưng mà mình buồn có một cái à, là những phật tử tu quá giỏi lại không có hiểu việc nói mấy thầy tu quá siêu văn chương không mà không có hiểu việc nói nghìn nghìn năm trước đã tu nhiều kiếp rồi kiếp này mà kêu mà ngồi mà tu nữa thì đầu còn làm được mấy cái này nên Phật hay không là ở trong lòng mình chứ đâu phải thành Phật bằng cái áo đâu Ok, tóm lại là hôm nay rất là cảm ơn mấy anh chị đến à, tham dự buổi lễ à, cho cái thời hạo giảm bớt chiến tranh chết chóc hy vọng là Trung Cộng nó có đánh Đài Loan à, nó khiều hoặc lét thôi chứ nó đừng có bỏ bom à, nó bỏ bom á là nguyên tử nó nổ rầm trời mình sẽ không có còn cơ hội bước ra đường nữa dạ. ngày mai xăng nó sẽ lên 10 đồng Costco sẽ đóng cửa tin không à, ở Sài Gòn bà con đang náo nhiệt một cái rầm một cái thôi là dân ngày mai đói liền tại bển có nhiều người nghèo đâu có dự trữ gạo đâu đúng không đừng có tưởng là lời nó không có mà buổi lễ hôm nay có thể giảm được cái đó đó chuyện đã giảm được chứ bom lương tử rồi bây giờ nói người ta không tin việc cứu cái thành phố San Francisco này á đúng ra năm 2015 nó bị động đất 9.9 cái lúc đó mấy ông rồng nhà nói là phải khấn thì hôm nay thành phố San không có tổn thất mấy chục tỷ mà mấy Mỹ này đâu biết mà nó còn bị ma nhập vô cái tâm của mấy thằng cao đi còn hiếp cái núi mình nữa núi này là thánh địa núi thiên kiệt ngồi đây cũng không phải kiệt cũng phải người bình thường kiệt nói thiệt luôn I'm not a normal person too kiệt còn không tin nữa không tin bị chết lên chết xuống là là người lạ là chỗ đó cho nên đừng có nghĩ ô sao âm nó lên có tiền sao anh mở cổng được bây giờ má nó nha mà quỷ thiên ma nó nhập vô tâm mấy thằng sau đây nó kiếm chuyện hoài sao nó đâu phải là người thường nhập à, tự nhiên đi cần gì phải anh rớt Phật tử tu phải có chánh kiến Thời đại trong tương lai Phật Di Lạc ra đời Tu á, là mình cứ mặc xong pha vô trường đời cứ đi làm điện tử cứ đi vũa neo nhưng ai nói mình phải coi kỹ lại chứ không phải ông thầy nói một cái cái mình cà gu cà gặp mình chạy theo thì thành ra rồi không biết cha mẹ lại ở trên cha mẹ buồn lắm kêu chị suốt nay nhắc à, cha mẹ đưa tay kéo mình lên mình phải giơ tay thì mới nắm được còn bây giờ mình cứ nghĩ là mình tu phật là đúng đúng vậy lý thuyết thôi mà mà mình không có biết thiên biết trời đất là ai hết thì làm sao mình giảng sanh cho nên kỳ này không có ai giảng sanh hết còn bên công giáo thì mấy cha mà tha tội mà được ờ, đi về trời á chuyện đó à, chắc mình cũng như biết rồi đó không càng không có luôn á cái này tại sao những chiếc máy bay dương ờ, mấy thằng mỹ nè mấy ông phi công nè mỗi lần bay ngang cái núi này cái dấu thiên tâm hiện lên anh thấy không cái đó điều đó là điều gì kiệt hỏi mấy vị mấy vị nói á bây giờ á ngài nói không ai tin nhưng mà khi mà ngài mà đi rời khỏi thế gian này rồi nhân loại sẽ thương tiếc thì lúc đó đó mấy thằng khoa học gia của mỹ nó tới đây nó mới quản hồn còn bây giờ ngài nói nó thảy ngài vô nhà thương điên liền á <laughs> chứ bây giờ cái máy radar làm sao mà có cái dấu thiên tâm hiện lên hoài anh công nhận không là nguyên cái băng phi công à, tụi nó lên đây nó nghiên cứu hoài tại vì khi mà cái object mà nó hiện lên radar đó nó không phải đường đơn giản đâu tại vì nó cái núi linh thiêng nó có cái tầng trường của nó trên mấy cái máy nó mới phát hiện được kiệt không có giỏi như thầy đa tạng học mấy nghìn cuốn kinh cả đời không thì không có giỏi như vậy chị cũng không có giỏi như thầy nhật từ ăn nói lưu lót học có lớp 4 mà biết nói chuyện gì nhưng bàn tay của kiệt chị bệnh được á nhưng mà chị không có chị bệnh <laughs> là tự vì cái mình học phật á là con người mình nó có luồng điện luồng điện là đi trị bệnh người ta được nhưng có bao giờ kiệt đi khoe việc chị bệnh được không hỏi nhà đi bả nè mấy đứa nhỏ nè để tay là hết bệnh <clears throat> tại vì cái bản chất của kiệt đã cấu trúc nó vậy rồi chỉ có bảy dòng hồ an quý vị có một dòng thì không phải khoe chỗ này nhưng nó là thiệt là thiệt ai cũng biết chuyện này lên mạng nói được thì giờ nó cũng giống trên mạng thôi nhưng có một điều việc làm được khi nào mà người nào mà đủ duyên á mà túng quẩn nghèo khổ hay là sắp chết á thì lên đây chỉ một cái là thay đổi tại vì bên à, đạo bên cha bên thiên tâm á cha mẹ muốn mình giàu có muốn mình giàu mình mới rộng lượng thì từ đó mới thử được mình có ích kỷ tham sân không còn bên phật đó là có ba cái rô đấy cái thứ tư là phải cho nghe còn cái này cái thứ hai cho nên tôi cho không được đúng không bồ tát giới nhưng mà bên thiên có một cái khó có một cái là à, không sợ bệnh là bên phật đâu có giới lực đó đâu bệnh cái là thôi vô vô chùa nghe pháp xong là phải ra bác sĩ liền phải đi nhà thương liền toàn là mấy phật tử là trong chùa không mà chỉ ngồi đây ngại quá chỉ ngồi đây sau này chỉ có về trời quý vị chỉ cần tin học theo tam đại tạng kinh cũng là đạo phật và đi theo cha mẹ là đúng đó là tại sao cha mẹ cho việc lập cái đạo thiên tâm là gì kia không phải là người lập đạo cái đạo ở trên trời mấy chục nghìn năm rồi nó đã từng ở ngự trị trên trái đất này khoảng trước thời của UFO nữa nhưng mà con người mình trái đất á, lì lợm quá cái nhồi lại cục bột cái mình thành ra ăn lông ở lỗ cũng như ông à, Evan Ava lại cái tới hôm nay hai nghìn mấy năm thì mình nghĩ là hai ngàn mấy năm là nó lâu nhưng thật sự trên nó thì nó cứ vậy thôi tại vì đức thầy có một lần ngồi đây nói chuyện không dám nói bậy nha chú gì phải nói chỗ khác rồi đó sư phụ kiệt là đức thầy đức thầy là phật rồi đó là ngày đại ca diếp mà hôm nay ngày tái sanh lợi thành nông trạng trình nông lão bán khoai rồi bây giờ thành cái đức huỳnh phú tổ là cái kiếp của thời này mấy bà phật tử này á tối <clears throat> ngày cứ lại đại ca diếp trong sám hối có không nhưng mà lợi cái tượng của đức thầy á thì sợ như sợ ma công nhận không tôi nói đúng không anh nam à là tự sao tự vì không biết không biết người ta biết người ta nói thì lại không tin bây giờ thí dụ như kiếp trước chị là thằng à, người đàn ông em thấy chị là đàn ông á bây giờ chị là chị diệu tịnh chị cũng đâu tin chị là đàn ông đâu tin chứ à không như câu này ở tầng trời thứ tư chư thiên mà đàn ông đi xuống đây thành gái nhiều lắm nhiều cái chuyện vui lắm nhưng mà bên công giáo người ta đâu có tin là cái thần hồn cứ thay đổi hoài thần hồn thay đổi hoài đó giờ tôi nói một kiếp của tôi quý vị sẽ không bao giờ tin tượng tôi thì quý vị lại nhưng mà gặp tôi thì quý vị chửi <laughs> hả <laughs> khó nhiều lắm bây giờ à, nếu không tin thì làm sao dám nói được là bao nhiêu chuyện để mà ừ, ngày hôm nay cha mẹ cho lộ cơ để mình dìu nhất nhân loại để bớt cái giảm cái sự chết chóc bớt đi cái u minh kia mà không lên mạng nói hôm nay á ừ, vụ lũ lụt miền trung á là còn gây quỹ vận động tối ngày á à. hoàng kiều còn quậy trên mạng rồi đó để đỡ ừ, không bây giờ kêu một người à, thầy rất là giỏi mà lên mạng mà nói chuyện đó đâu ai nghe kêu ông dốt này lên nói vậy á, mà bữa giờ độ được biết bao nhiêu triệu người bên Việt Nam cái dân dùng này xưa lì lắm cứng đầu lắm thần kiệt thờ thần thờ quỷ thật sự thần là có thật mấy ông thầy đa tạng mà ông có thần thông mà ông biết khỏi ổng đi bất cứ nơi nào mấy vị thần đều là hộ mình không à phật ở trên cao là bây giờ ông trump hay là cái thằng khao đi này nó giúp mình à. cảnh sát nó giúp mình hay là là là bộ trưởng bộ quốc phòng giúp mình vậy mà cứ gặp thần là sợ cái đó là do cái thiết của bên Trung Quốc nó đưa qua cho thiên ma nó làm đổi kinh sách để nó làm mình phản ảnh lại để cho mình à, không có được giúp đỡ cứ lẫn quẩn lẫn quẩn mình không có thần thông tại tu Phật phải có thần thông nha mấy vị mà ngồi thiền giết á mấy vị sẽ mở nhãn thì kiểu anh bắt vậy anh có nhãn anh biết Đấy mà hồi có, có có bi thì ai cũng có bi mới là phật tử trí nó không có lên đủ thì nó đâu có xanh ra huệ tức là à, mình phải à, tập vật cho đủ rồi mình mới có công phu mình mới đánh lên đai đen đúng không mà à, không ra trí tuệ trí tuệ mới thanh ra thần thông tu phật là có thần thông thiệt thầy cho con xin một phút ai như là phật kêu em là kiệt cô được kêu thầy dạ. mình dạ thôi thôi anh kiệt đi ha um, em kiệt nghe nghe nói là anh offer em hỏi là tóm tắt gọn gọn đi cho lên cho lên à, làm phong quả trên đây là liên lạc ờ mấy cái chuyện đó chuyện nhiên mình đang nói chuyện cao siêu mình nói chuyện về trời cứ đã đây còn chuyện làm cỏ này á, thì nói chuyện làm cỏ hỏi ông này không có gặp anh bắt rồi gặp okay, tôi chỉ đưa anh được về trời thôi còn làm cỏ thì mấy ông nói. <laughs> anh muốn về trời tôi đưa dạ, anh dạ, về dạ, dạ, tôi giảng sanh ở đây biết nhiêu người vậy đó là con mới lên bữa hổm ở ở ốc hiêu có bà kia bị chết ở vừa chết mình đâu có biết cái, à, cái à, lúc mà bà sống bà theo ông thầy Quảng Bảo à, chùa Di Lạc á thì cái bà nghe trên mạng cái bà tự bà lén à, Phật tử lén thầy xin cái tên Thiên Tâm tên bà thì bà cũng có họ Thiên thì bà có cái connect dưới này rồi cái khi bà mất ốc hiêu cái bà đứng ở dưới cổng cái ông Sơn Thần mới lên báo cái chuyện biết có một cái dòng linh mà liền tức khắc mà không đi á tại bà cũng là người Phật tử tốt là bà sẽ bị lăn quẩn ở đây tại giống như là xe bus nó bị trễ chín vậy đó à, xong cái quản hộp, cho lên tại cái cửa này á, kiệt ra lệnh nông sơn thằng ổng mới dám cho ai lên là cho chứ không có dòng lên không có lên đây được nha thì lên đây cái kiệt nói chuyện với bà, xong cái con bà ngồi đây nè bà dặn dò được mớ cho con bà, rồi xong á là đi luôn chứ mà chậm một chút á, là bà lẫn quẩn ở đây tại bà còn liếng tiếc con bà mà cũng may mà có phước tại lúc bà còn sống mới xin cái chữ thiên thì bà mới có giao duyên với chuyện tại kiệt đưa giảng sanh mấy chục người cả trăm người đó kiệt đưa người đi giảng sanh được á anh kiệt cho anh hỏi tại sao lần đầu tiên em lên thiên long sơn mà em khóc khóc quá trời khóc khóc giống như là chưa bao giờ được khóc cái này là cái trước bảo là với anh rồi xưa anh kể ông rồng bay vòng vòng trên trời em là tiên nữ tiếng <laughs> nữ tiếng nữ nói không nói chở anh ngày đi chơi tối ngày chở giờ kìa cũng giống như vừa xẹt ra cửa cái xẹt vô vậy. còn này năm năm tuổi lẹ lắm trả lại gì chứ chở anh còn có một cái xác của kiệt nội chở anh là kim thân á ngồi mà dưới này mà bữa nào mà bệnh á là cái trên kia nó quay quay vậy là cha mẹ mấy chị chị cứ nhìn cái đó biết việc ở dưới này làm gì liền giống như nãy trước khi đọc cái sớ đó thì chị kiệt là ngồi đặt thánh mẫu lưu hạnh kiệt đọc trước xuống đó kiệt đọc trước để cho, cho mấy vị nghe sơ sơ nhưng mà lên tới đây tự nhiên microphone nó hết pin rồi cộng lại tùm lum nữa không có thuộc lòng nhưng mà à, cái tâm của mình đã khởi đi rồi và cái mục đích của mình đã đạt rồi chứ gì đã chính có nghĩa là thằng trung trọng không có được dùng bom nguyên tử mày và không có được giết nhiều người nếu không á hàng triệu người chết á đảo đài loan thấy vậy cũng đông dân lắm hà nội mình á mình không làm buổi lễ này hà nội mình mệt đó à, thua biển đảo đập sạch bắc hà đế kinh á là khó thiệt á nó đang giận mà tại à, nguyễn minh chính không có chịu đi qua chầu nó nó chận cái cổng lại một đống xe tải bị kẹt lại á lại dằn mặt mình á bây giờ nó mà chiến tranh nó lì như kiểu Putin á anh nghĩ trái mít sồ của nó cũng là loại cũ rồi nó bắn cái qua vài trái thôi Hà Nội mệt liền á ở đây là chơi với thần với tiên với phật không không chơi xuống chùa dưới là mấy người này chơi dòng linh tối ngày bữa nay được ông chung điểm nguyệt mấy cái gì sáng rồi chứ hồi xưa bà bị chúng cái bệnh nói mà tôi nhờ bà nói vậy tôi mới nhẫn nại với bà diệu hảo mà lên kiếm thầy ông lai làm khổ tôi tôi mới có ngày hôm nay bởi vì tôi có ngày hôm nay biết được chút thật đó là nhờ mấy người này chứ nhờ chùa phim anh cho nên chùa phim anh nó giá trị lắm không có đóng cửa được mấy chư thiên đó đầy luôn mấy ông hộ pháp á thì đâu có cần hỏi à, chị bảy hay là hỏi chị liên hay là ở vô gai ở chùa vô à, sinh hoạt sao cái bữa kiệt ngồi kiệt hỏi ông hộ pháp nghe trong chùa này có hai ông làm tiếng năm giờ sáng không có đọc kinh có không cái mấy ngày ở pháp cũng cũng hơi binh ông đó ô tại vì mới qua mỹ mới biết tu. <laughs> có à, có hai ông phải không dạ. rồi xong cái à, mình mới nói tu nhưng mà mấy ông này là cộng sản qua đây để nằm dùng à, ở trên kim sơn là vua cộng sản rồi xuống đây à, để mà muốn chiếm cái chùa này phải không phải không phải theo dõi ngày đâu chỉ là chưa biết tu thôi thích qua mỹ thôi chứ không phải là, là đặc công trời ơi tôi hồi về nói ổng tôi chắc chắc bắt ra mấy ổng rồi thì uh, mấy ông hộ pháp nói gì chứ hồi xưa mình tính đưa cái bàn dông vô trong cái phòng vừa xuống ngồi xuống đưa bàn dông vô một đống dông đứng lại kìa cái ngày địa tạng thấy vậy ổng mới hiện lên luôn cái từ đó cái bàn dông còn nằm đó chứ không thôi là bàn dông đưa vô ngay lúc và thượng thái siêu đi á để cho nó gọn phải không chứ giờ nhiều người mới vô người sợ ma đó người ta đâu có ra đó ngồi nhưng mà ngược lại mấy con ma đó bảo vệ cái chùa mỗi sáng hôm nay đọc kinh đó là mấy con ma đứng sau lưng ổng nó cũng đọc theo trong đó có thầy linh nhẫn nữa mấy con ma tốt cho nên phía sau mình á là thằng nào mà vô có mua đồ mà tính hại kiểu đó là bị mấy con ma đè cho chết <laughs> nó bảo vệ mình <laughs> rồi à, mà, mà chỉ có à, những con ma mà tốt ở mấy bác của năm bảy năm trước mấy phật tử nè già già đó mà chết thì cũng chở về chùa lúc đó mới biết cho cái chánh kiến à chùa ông bảo tàu lao <laughs> kim sơn lao tàu <laughs> rồi à, ông thầy à, gì á đó, tức là chùa chùa mà không có gọi là phật không có ngữ á, thì họ điều về phim anh hết đó là thiệt khi mà cái tâm của vị chủ trì mà không có có đúng á không có ông ma nào ở đó giống như giờ vô để anh vô đảng làm leader đâu chịu đâu đúng không ừ. thì mình sống mình nhìn mà không biết mình thấy cái áo vàng nó chối mắt mình không biết nhưng mình chết là mình khôn hơn cho nên á, chùa phim anh là tiếp hết tất cả phật tử của vùng này nhưng còn sống việc bị thèm lan hiếp Ai cũng biết Kiệt lại Từ Phật tử đừng có lấy bộ đòn của con ờ, dọn chùa nha Tôi chưa đóng cửa chùa mà ông tuyên bố ông đóng Thầy và Thượng Thái Siêu đi Tôi cũng bị Phật tử đây chửi Mà không có bà nào có tránh kiến Mà mạnh miệng mà lên binh mình câu Tới ngày hôm nay vẫn còn giận Có mà không biết tôi chứ Ừ để một cái làng nó chửi tôi bây giờ tôi ló đầu ra Ransomore là nó nói ông nội này đuổi thầy không à thật sự tôi có đuổi không bị quá rất nhiều lắm mà thử thách cái này mình nói thật đó. <coughs> là thương bạn đạo thì bạn đạo tạo ra mình thương cái chùa mình muốn bạn đạo được giảng sanh đi về trời mình mới uh, giống như xỉa xấu một chút để cho ngộ á à, người nào ngộ thì ngộ nhưng mà người nào mà nghe mà còn sốc thêm á mà chạy theo mấy ông thầy cả thầy à, ở uh, dưới cũng vậy bây giờ thầy làm lễ thầy tu giỏi thì thầy à, à, thầy cũng chả gọi là một thằng một việc giống như viên giác gì vậy thôi à nhưng mà tu á mấy vị nói những vị thầy á giàu cho tu có đúng mà cả nghìn kiếp cũng chưa một phẩm này nói không phải nghe là cũng chưa có bằng gì thì đã tu xong rồi xuống này chỉ làm việc thôi cho nên là mà nếu mà mặc áo như bây giờ mà đi nói chuyện không ai nghe giờ làm sao mà độ được mấy chục triệu người bên Việt Nam này. bây giờ cả nước Việt Nam đó. mấy thằng đại gia dễ gì ai dụ nó được hãy nó thấy áo vàng cái là biết ông nội này có mưu tính là xin tiền tôi rồi thì làm sao mà làm cho nó mấy nhưng mà kiệt nói bây giờ nó tỉnh đó nó nghe tại vì nếu mà nó nghe cách đây 3 tháng nó mua đóng vàng giờ có phải nó, nó lời được mấy triệu đô không từ hai năm nay mà quý vị dùng này nè lúc xưa năm 2018 á kêu mua đồ ăn á ngay chỗ này luôn nè lúc đó chưa covid có ai dám nói chuyện đó không mà nói chuyện mà cứ nói hai tầng ba tầng không mà nói tới ngày hôm nay á là hàng liên xô nó vô nó bật kiểu đó hôm nay mình làm lễ này mà mình không làm á chiến tranh thứ ba đó mình không còn có cơ hội đứng ở đây mà có không khí này đâu chui trong nhà là chỉ chất phóng xạ phóng <clears throat> xạ nó bay bên âu châu cái đất mình quay qua tới lúc đó và đến đâu ngày ban đêm á thì nó cũng nằm ngay chân trên đầu mình thôi à đúng không nó đâu đâu phải là nó nó, ở bên kia là bên đây là mình không bị đâu mình còn ngày hôm nay là nhờ cái bàn khánh giống gì nè năm 2018 hôm nay năm 2022 tháng à, tháng 3 không là là nhờ khánh tại vì ở trên á mấy chư Phật rất là từ bi hỷ xã mình tạo nghiệp mình sẽ bị lẫn cái nghiệp nhưng mà mình phải xin cũng giống như cha nói các con muốn về với ta thì phải dơ tay cứ đi theo thần tú không sao mà cha cứu mình được thì ở đây mình lập đàn thánh gì thì hồi nãy mấy vị nói là trên quả địa cầu á tất cả các đạo cũng đều về hướng này hết tại nãy kia có mời ông Mohammed ở đây mà giáo chủ đạo hồi giáo chúa cũng đang đứng đó luôn á có hết thì uh, họ cũng khấn khi hợp thắng có nghe là tất cả bên cõi vô vi ấy, phải đi làm việc ok thiên ma mày đang nhập vô tâm của Putin đó. chắc bữa giờ Putin cũng đang điên rồi đó thì bắt đầu à, thiên ma thì nó quýnh hơn cửa chư thánh bây giờ một ông thần thiện thần quýnh không lại à, Putin thì mười thiện thần tất cả leader trên thế giới này á, đều có những người theo hộ hết mà quỷ hộ hay là phật hộ hay thánh hộ nha còn người bình thường á thì có ông bà tổ tiên mình gọi là củ quyền theo hộ tất cả mình đều có hết chứ không phải là mình không có mà mình đứng im kiểu này đâu hoặc là thí dụ bạn đạo thì vô chùa thì à, thí dụ như à, giờ chị tốt chị vô tịnh đi mai mốt chị đi trước thì chị theo hộ chị vô tịnh hộ mà hộ hộ cái kiểu vô hình đó à, nè chết trước đó hả tôi giờ sao nói sao giờ đi kiểu thì kia. phật tử hộ phật tử nó cũng là hộ á đi, lên kiểu kiểu đó nói tụ mà thì về có trời hết rồi anh chết chứ sợ làm sao về được cũng giống như thầy bữa giảng ổng ra bò ổng nói để cho kiệt nghe Chúa Giêsu nói là con của thượng đế cho nên người ta ghét người ta cho ba cái đinh đúng không cái nghĩa là ông khuyên mình đừng có nói nhưng mà trên thời nay nó lại khác là phải nói mới độ được mỗi một cái hoàn cảnh thời đại nó khác ở trên cho lộ thì mình lộ chứ không phải tự kiệt lộ hai cái bài kính thiên từ à, mấy chục năm á vô gai đọc đi đọc bài kính thiên á chứ đâu phải là tự lộ đâu mẹ lộ Gián cơ mở đạo khắp miền nước non mà thời đó mình chưa có YouTube mà năm 1979 80 mà thời đó mẹ biết là là cái bài kính thiên á viết cho kiệt á là độ khắp miền nước non là nhờ cái YouTube này nè. Đúng không? À, gì ban cho thái tử là người lập ra câu đó là phải kiệt viết của Phật viết đúng không? Vì cứ nói kiệt lộn cơ không phải mà không lộ người ta đâu có tin ở vì bên cao đài bên hòa hảo đã hiểu được rồi chuyện về đây là trong kinh điển 500 năm đã có nói trước trong đại tạng kinh hồi xưa thầy à, hạnh bình đó ổng lật ra ổng nói trúng cái tên việt luôn á ừ. ở ờ, kia có ngồi ngày hôm nay là trong trong đại tạng kinh đã có nói cách đi cả nghìn năm rồi chứ không phải không mà ngồi vậy thì trong đại tạng kinh có nói về chuyện mà à, ở thời mà pháp kinh phật cũng có nói có một lóc chót thời nãy lên mạng <laughs> nhiều dắt nhân sinh đó ở trong kinh có nói hết mà tự vì học chưa tới chi cứu chưa tới <laughs> có một cái à, ai mà <laughs> mấy cô tiên mấy cô tiên tiên mà xuống trần nhiều quá đó cái quên vô minh đó anh tiền không có quên vô minh là nhờ nhờ nhờ bây giờ nhờ anh thức tỉnh rồi bắt đầu mới mở mắt ra mới thấy Đến mình đâu em cứ lên trên đó là nước là nước cúng cho đó là người lấy về mấy chai rồi đổ đầu mà đa số thời nay á, ma quỷ nhiều nó dùng ngải á nhất là mấy ông thầy á, mở lần giảng pháp là cầm ngải đen trong họng ông nói là tất cả các phật tử nghe yes cỡ nào cũng nghe hết thầy giờ xài nghề dữ dội lắm bởi vì mấy ông đâu có ưa mình đâu nhưng mà có một cái nói luôn đi anh ở trên thuyền mấy thầy với mấy sư cô nói con hồi xưa nhớ cái hình hồi xưa cái ngồi nghe tượng hoặc với lạc á cái bảy chấm mấy bảy tám trăm tăng ni đó là thời đó mình muốn gieo duyên để mà cho hiểu để mà đừng đi về chứ giờ cái một người cứ hỏi ờ, à, nói cha là ông hoàng để ở tầng thứ hai nhỏ quá bây giờ giàu cho ngài có nhỏ mà thật sự không đó không phải là cha giống như ông ông thầy ra Rambuche ở chùa ông tên gì vậy ta uh, à, Richin Richin ông nói vua trời có nhiều vua che là cao nhất là tầng trời đại la thiên là cao nhất tạo ra nhân loại của mình còn mấy ông vua trời nhỏ xíu thì là khác vậy mà thằng tú sửa kinh sao làm cho mấy thầy cứ nghĩ là ông hoàng đế thích là cha chị hỏi cái câu đó nhiều lần lắm cha là lớn nhất cha là cha của phật là đồng giác phật là thích nhiên đăng cổ phật luôn Dạ. cha nhưng mà giờ cha mang phật cũng giống giờ kiệt mặc áo vàng kiệt đâu nói chuyện vui gai đâu nghe đâu chán quá thà tôi nghe thầy pháp hòa ở trường qua biên các căn ngàn người tới ổng là ti ê á quyền á ừ còn á mình mà có ở xin chai nước rồi con à, cho nên có những chuyện á mà mình mới thấy là nãy mình đọc cái sớ đó trắng thành đen đen thành trắng mình thấy đen nhưng mà trong lòng mình trắng à, còn ở ngoài thấy vàng nhưng trong lòng thành đen mình đâu biết là gì Thôi đừng có hỏi lại. Tại vì tia nói không hiểu không? Tia là tiền. hả? Ở chùa Huy Minh á có có nhiều chữ thiên lắm. Đưa đi đưa thêm. Ở bữa mà ừ nó ờ, có con cháo ma quỷ của nó nữa giống như mấy cái băng ca ca đó quảng hòa nữa cái băng ca nhẹ đó là con cháo màu của nó là hồ ly không à, ờ, nó vô nó dẫn chúng lên làm mc à, ờ, tổ chức này tổ chức nữa nó phải có ban bệ còn chuyện này có một mình cô đơn cô độc đứng giữa trời hồi nãy thấy cũng lẩm cảm không cái microphone cũng hết pin đó cho nên còn nửa bài chưa đọc hết nhưng mà ở trên nó đọc rồi tại nãy lên <laughs> còn nửa bài không bắt <laughs> đâu có đọc đâu không mình một à với cái phone đỏ đỏ là xong thường ông trời là số 1 mà này ông trời là số 1 số 1 nó là lạc vấn đề chung lại cái gì muốn cho kiệt là người bình thường là cho nhưng mà ở những người thân thì biết nhiều hóa người bình thường hả tâm mình hiểu à, nhưng mà kỳ có thể à, à, giúp quý vị hết buồn hết khổ hết tự tử hết nghèo được à, tôi có ông bạn làm nó làm triệu phú lúc đó là nhà nó nghèo rồi xong đấy <laughs> nó bị gạt việt nam quá trời cái à, kiệt mới lên nhà nó vào á là tự gì đơn giản mình chỉ cần lợi cái nhà nào á mình bỏ nhà nhẹ cái vào thần tài cái nhà tại nhà mình có thần tài nha à, ông cho mình dạo không là cho ông là nó hê hey, ông phải giúp này nghe là ông phải nghe lời vậy tại vì cái chính việc lớn không mà ông chịu mà là bắt đầu là ông mở cửa những cái mối làm việc vô rồi ông lên luôn thì chỉ làm được vậy thôi à ngoài á không nhưng mà cái phải tới chỗ nhà đó hiền kìa cũng mới làm anh kìa cho em hỏi một câu nữa là mấy quán sao... nào ế mấy người fan nó hỏi cái chỉ cái là đắt lên liền tại việc nói ờ, phải có người tâm linh bắt anh dịch chị mới hiểu cái việc ngồi đây á bảy dòng thọ quan cái việc là cũng hết đây rồi là hiện giờ gai đang cái điểm của kiệt chúng đó kiệt phải ngồi thiền ba ngày kiệt mới lấy là recharge lại nhau cái điện thoại á, nãy mình nói ờ, hết, hết pin vậy đó là đã có rồi tự động mấy cái trượt á, là gần kiệt là mấy người ma nhập á, lên đây gặp kiệt họ không dám lên thẳng không có dám đứng gần kiểu này đâu anh nói tới đâu hiểu tới đó. Em hỏi là có phải là em bị vô minh không? trước đây á, em không có tụng chú Lăng Nghiêm được nhưng mà từ ngày em lên được Thiên Long Sơn á gặp Thư nói chuyện á Thư nó mới kêu là phải sám hối cho nhiều đi từ đó về đó em mới tụng được chú Lăng Nghiêm có phải là trước đây là em quá vô minh quá trước đó em còn mời trai <laughs> Lăng Nghiêm á là hết mời trai có không có không dạ, mà cha nó có nhiều kiểu nghe nhức kiểu tự mình dùng cái đó để mình lấy cảm thọ ở kiểu mà giống như à, phục vụ chồng con là bình thường mình không có nói tới nha cái đó cũng giống như ăn miếng bánh nó ngon thì vậy thôi khác còn này đi tối ngày cứ đi suy nghĩ cái bánh tiệm nào ngon rồi săn lùng tìm đó là khác nha đó. giờ hết thôi đồng dạ, nữa giờ giờ tổng rồi hả không phải chị <laughs> cảm ơn thân kiệt những gì kiệt nói là kiệt lấy cái thân này kiệt thí nghiệm xưa kiệt cũng mê gái lắm nào là diệu tận nào là cô sông sơn một đống nó bu mình là mang sắc phàm sáng ăn là tối dục ra có tu cỡ nào mình tu chưa tới nó cũng bị lung lê không người đẹp không à mình phải ngồi thì mà mỗi lần đọc lăng nghiêm lên đó, mấy thần của lăng nghiêm là mấy thần lửa mấy ông nóng tánh lắm mấy ông không, không phải giống ông thần chú đại bi mà mình đọc cái đó mình phải ăn chay nữa nghe dạ. à, chứ không ăn tạm tình dục cũng không được cho nên lâu lâu á, phải đọc một lần nhưng mà đừng đọc thường xuyên cũng không bỏ chồng á không bỏ chồng cũng chửi chồng tại vì mấy ông thằng nó không làm mình nóng lên á mình phải nhích một đường nào mình đi Ủa vậy phải ngon khi nó bỏ vậy một tuần đọc một lần thôi anh chứ mấy bữa nay tháng nào không mà em đọc được mỗi ngày thì em cứ nên đọc nhưng mà ở đời á <laughs> hồi xưa anh đọc lăng nghiêm à, thuộc lòng mà bảy biến anh đọc 15 phút anh đọc kinh anh không cần đọc sách nha anh học gì cũng lẹ lắm lăng nghiêm anh thuộc thuộc hết mà lâu ngày bữa giờ chưa đọc thì lúc đó đó anh ngồi thiền trên cái chỗ cái, ờ, cái chỗ đó có cái cốc của anh ở trong đó có cái tảng đá lúc mình mới mua núi 214 mấy chị gì nói con xuống đó nhận điển thì mỗi ngày làm về anh phải mang về trắng mặc đồ trắng lên đó ngồi thiền thì trên các chư thiên chư phật đó, bỏ điển vô người anh anh mới đổi là người khác được cái thân cũng người bình thường ngồi đó 49 thì từ đó anh mới mới mới, mới hiểu à rồi ờ, lúc đầu cái mình tự nhiên cái đầu của mình không còn ờ, thích ờ, mấy cái tiền hay vàng nữa vợ gì nó vợ có đẹp bả rồi bả rất là đẹp bả không thấy rồi đó đại họ nhìn bả cũng giống như là là à, nhìn cục than vậy đó <laughs> là là nhờ đầu rồi sau đó mình vô mình đọc lăng nghiêm tại vì xưa cái núi này á, là chỗ này là tử thủ của mọi giai đỏ mấy chục nghìn người mọi giai đỏ nó tử thủ này lúc đó kiệt mới tiễn đi kiệt với bắt tiễn đi nó năn nỉ à, ngài cho tôi ở đây tu không được tại vì người ta lên đây á, lúc mày vui á, thì ờ, mày không làm gì lúc mày buồn mày xô người ta xuống hố người ta ra tòa sao cái kiệt tiễn đi hết nó lên nó ngồi như cây chổi nó bay đi hết thì cuối cùng còn có ông bà người pháp và louis uh, Linda Lewis gì đó cái con lần kia trên bắc ngồi trong đó với thằng thành ba người cái bà, bà vô cửa kiến đó đó là xe xe thấy ánh sáng của bà bò đó cái bà ra bà tẩu bà nói nếu ngày không thích ở cho tôi ở đây thì ngày tiễn tôi đi giùm tại vì ma nó chết nó không có biết siêu nghe trừ khi người nào có lực mạnh á mới nói chuyện nó mới đi theo cái cái cái, cái lời của mình gửi cũng giống giờ anh muốn đi à, gặp ông Nguyễn Quốc Trọng thì phải có thằng kia hoặc anh đương đóng bao thơ thì anh mới gặp được mà chưa chắc gặp được nữa cái bà chỉ lúc đó nó chưa có mấy cái này việc với anh bác mới đi đi vòng tú bởi nó mà bà chỉ cái mình đo mình đạt nó cái bao nhiêu feet đào lên có cái hộp có hộp lúc đó chưa có dạng này cái kiểu mới đốt tiễn bà đi đốt ba bốn tiếng đồng hồ xong bà bà bay về trời bà nói cảm ơn ngài tiễn tôi đi về trời chứ thực hiện không tiễn bả là bả còn ở thế gian à. dạ, thì con, đây, cái việc con con thiên tâm là kinh phật cũng giống y chang thôi cũng là lăng nghiêm thập chú thôi mà đâu có gì khác đâu việc chỉ ờ, ở trên nó sửa kinh thiên tâm lại là hay mình nói là nam mô như là phật nhưng mà trên phật cũng có, cũng có cha có mẹ chỉ thêm hai câu thôi mà mình có đại phước giờ mình đang có cọp nè mà thiếu cánh giờ muốn có cánh không ba gió đã cho đi bộ cọp cũng phải đi trong rừng đúng không vui hay vô hang thì sao thì trong kinh nam y như là từ ờ, ờ, dịch ra từ cuốn kinh của à, mỗi sáng không vô khuya vậy đó nhưng mà chỉ có thêm là phải lại cha lại mẹ xong nhưng mà mình đọc cái đó đó mình chỉ có hiệu lực là mỗi ngày nhưng kinh liên tâm nó có 36 lại sám hối mấy cha mẹ rút ra những cái sám hối mình lại dùm cho tất cả các cõi là bằng mình một tháng mình phải lại sám hối một lần á thì, thì thì ba mình mình mình tu ba lần á thì chỉ có chỉ eco lại là một tiếng rưỡi thôi mà nó có lợi lạc là cả mấy tháng trời trong đó là mình hơn đi thọ bác con trai nữa còn hơn đi một ngày mà chùa tổ chức mà lại sám hối lại sám hối lại tùm lum hết không hiệu lực bây giờ mình cứ lại mấy ông ờ, phường trưởng xã trưởng còn này mình lại thẳng luôn ờ, vô ông thủ tướng thì nó lại có phước là kinh thiên tâm nó hiệu lực như vậy Cho không hỏi con kẹp thí dụ như mình lại sắm rối đứng lên quỳ xuống lại hay là quỳ gói lại cũng được cái tướng chị có sức chị đứng lên quỳ xuống như uh, mấy bác này không có chị ngồi chị lại lại trong cái lòng chứ đâu có cần phải hình thức nhưng mà mình đứng lên quỳ xuống á là mình uh, tập thể thao luôn mình khỏe luôn không có bị cholesterol không có bị depression còn mấy người ta bị bệnh tật đau cần lại chỉ cần không đau được rồi đó là mê tính. những người nào mà thích kiệt mà theo kiểu mê tính kiệt mới thích là ờ, tại vì ờ, kiểu đó nó sẽ làm hư cái tiếng của kiệt thường kiệt nói trên đó là chỉ có Thiện là người truyền tin theo mẹ, theo cha, theo kinh điển Cuốn kinh Thiên Tâm là Đức Phật Bà Quan Thế Âm đã verify Trong đó có kinh địa mẫu là ở bên Tàu á, người ta dịch ra từ thời à, của à, ông quan Tự cảnh nghìn mấy năm á, thêm mắm, thêm muối, thêm hành, thêm tỏi trong đó sau này á, chị, à, trên á, chị làm cuốn kinh nó phải bốn lần á. mỗi lần đọc kinh á, mấy vị đọc lẹ mình mình phải đọc cho nửa tiếng mỗi lần đó mẹ con Phật bảo Văn Âm ơi cuốn kinh này con sửa vậy được chưa Câu đầu Phật nói à, trang số 7 con viết hơi dư Trang này con phải bỏ chỗ chữ này Tức là chư Phật đã verify và đã sửa cuốn kinh đó Chứ không phải là Kiệt có quyền sửa nha quý vị À đó là thật Cho nên khi mà cuốn kinh mà được Phật sửa đó Mẹ đâu có bao giờ ở kinh Việt Nam Huynh Địa Mẫu á, là nói mẹ thưởng mẹ phạt Thế là là mấy ông thầy mấy ông tổ á, là muốn hù người ta để mà cho người ta theo đạo á, cái chế thêm cũng giống y như thời nay vậy thầy pháp chân đâu có viết được kinh mà tên bây giờ kinh là tên ổng viết không à cũng giống như đổi ăn tròn ở đâu phải nhà thơ đâu cuối cùng nhà thơ <laughs> thời mạt pháp nó vậy đó còn cái này là kinh thiệt của chư vị đã đọc qua rồi mấy gì đọc một cái là mấy gì biết liền à, à trang nào chữ nào sửa bốn năm lần còn cái lá cờ đó đâu phải là chuyện design đâu cả cái tên núi thiên long sơn đâu phải là chuyện đặt chơi chuyện tính đặt là thiên long tự này nọ đủ thứ tên hết xong cái lúc đó đó mấy vị mới nói đặt cái tên này đi tức là những cái gì nó đã có hôm nay thì nó đã có hình nghìn năm về trước trên quả địa cầu có ba nơi gọi là thánh địa nơi này núi cấm là có cái dấu chân của ngài xích tiên đạp lên thì bên núi cấm và một nơi ở đâu thì chưa biết